này để cho con được bên em cầm tay em và yêu em con chân quý em hơn là bao chàng trai mang trầu cao sang thăm mai bác đo ngày qua con đã mong cho ngựa ô phi kiều giang con rước na, bằng lòng con thương mẹ thương